Và thích xin chào bạn Còn còn Đứa con to Con này có khẻ Bình tĩnh bình tĩnh Anh, anh cầm hộ em cần kia lên cái Còn nó quấn vào cần này Đấy cầm cầm hẳn được hàng cần đấy Nó đang quấn vào cần này Sợ nó quấn vào cần này dạ, cháp cả cháp cả cháp cháp cháp cuốn cuốn nó cần đấy đúng không ừ, cuốn ngay chắc to trong này đã chắc to thế cuốn hết vào nhau rồi cầu hai cần cạnh nhau quấn <laughs>

à, rõ rồi các bạn mình còn về con cháp đã hôm nay thông hành rồi ok con về này em câu ờ, thẻo 3 tầng ngồi nhờ thuyền này các bạn Tôi ngồi gió thôi Vướng mất rồi Đây, theo đây Chì ở dưới, lưỡi ở trên Đăng uh, Phí chào các bạn. chào lại các bạn những video tiếp theo của Đăng Phí Sinh.